này á, thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe và các bạn đừng quên like cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với một video Free Fire của đây anh em ơi. Hôm nay thực sự phải nói thẳng với mọi người luôn là mình đang cực kỳ gọi là bí ý tưởng về Free Fire luôn. Cho nên là nếu mà bạn nào mà kiểu như là có những cái ý tưởng nào hay hoặc là những cái ý tưởng nào đó đặc biệt liên quan tới Free Fire thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha Nếu mà bạn nào mà có những cái ý tưởng về Free Fire thì mình sẽ gọi là thả tim cho tất cả các bạn luôn Thì ngày hôm nay tôi đã quay gọi là trở lại đến với một cái gọi là series gọi là truyền thống của tôi luôn Đó chính là series gọi là hack nick các bạn à Thật ra là tôi gọi hack nick vậy nghe cho nó vui thôi Chứ thật ra đây là một cái series gọi là review gọi là nick của gọi là những anh em trong quân đàn Hero Team Thì ngày hôm nay á, tôi đã gọi là kiểu như là chính nick gọi là được mượn nick của anh uh, T-Gaming anh em à Ây da hôm bữa bữa tôi gọi là có quay một cái trận gọi là solo với lại là t gaming người ta nói phải công nhận là cái video đó các bạn ủng hộ mình rất là nhiều luôn cho nên là ngày hôm nay tôi quyết định là sẽ thử coi là trong nick của t gaming sẽ có gì hay và hấp dẫn tới như vậy nha các bạn ơi ok thì đầu tiên bây giờ tôi sẽ không gọi là dài dòng với anh em nữa đâu thì bây giờ tôi sẽ gọi là đầu tiên vô nick uh, review của ờ, tây luôn thì uh, như anh em có thể thấy là nick của tây đang có gọi là 7.000 gọi là vàng nè anh em à đang có 7.000 vàng và sau đó là chỉ có 10 kim cương thôi ủa Wait a e à, minute Tôi tưởng đâu là nick của Ti Gaming là chắc là phải cũng khoảng mười mấy ngàn kim cương mà tại sao đây có mười mười kim cương vậy ta? À, chắc là Ti nạp tiền vô Ti gọi là quay súng đồ hết rồi các bạn ơi. À trời ơi, chắc là nạp tiền vô quay súng hết trơn rồi. Cho nên là bây giờ mới kiểu còn có mười kim cương các bạn à, chứ không phải là Ti thuộc cái dạng gọi là nick kiểu giống như là bè bèo đâu. Theo thông tin mình được biết á là nick của Ti á anh em nhiều khi lại còn giàu hơn nick của Siro luôn á nha Hơi bị đỉnh luôn ấy Ồ, oh, đầu tiên thì mình sẽ vào coi để coi là nick của Tigimin đang ở level mấy nha Du Level 53 luôn các bạn ơi Wow level 53 thì nói chung là đối với nhiều anh em thì nó cũng không phải gọi là nhiều lắm nhưng mà đối với mình thì level 53 thì cũng khá là nhiều ấy tại vì là mình với lại là cả team chơi với nhau chơi free fire với nhau là cùng một đợt nhưng mà hiện tại là bây giờ mình mới có level 22 23 vậy đó thôi mà ti đã gọi là level 53 rồi anh em à thì chứng tỏ một điều rằng là ti đã chơi cái game này rất là nhiều và cày rất là nhiều luôn trời ơi anh em ơi sắp tới tôi nói thiệt với anh em tôi cũng phải gọi là ngồi cày cái game này dữ lắm các bạn à tại vì á là mình chơi kiểu hơi bị non một chút xíu á cho nên là cứ bị các bạn kêu chửi sao thằng cây con nó chơi ngu quá vậy thằng cây nó chơi gì mà nó chơi kiểu như là nó chơi nó chơi ngu quá tao chịu được nhưng mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi bây giờ chúng ta đang review nick của ti mà Uầy, ranh đồ cách thứ của ti cũng là ngon phết đây này mà tự chiến này ồ cái này là hình như là ôi rồi cái này là bạch kim nè anh em ơi Uầy, chơi tự chiến bạch kim luôn các bạn à điển là sợ ừ, bạch kim rồi tới cái gì nữa ta nhưng mà nói chung là theo tôi được biết gọi là bạch kim là nó cũng gọi là dạng kinh lắm rồi đó tuy là chưa lên được huyền thoại nhưng mà kiểu mình nghĩ là đối với một thời gian nữa thôi tuy sẽ lên được huyền thoại thôi Trời ơi, chế độ tự chiến này, lịch sử này Lịch sử của Ti là đấu thường này, win này Rồi xếp hạng này Ôi, nói chung là lịch sử đấu của Ti cũng căng phết các bạn ơi Lịch sử đấu cũng căng phết đấy à, ờ, 11 giờ trước này Ôi, 11, 12 giờ trước, 13 giờ trước thì chứng tỏ là Ti kiểu chơi Free Fire rất là nhiều luôn các bạn Các bạn có thể thấy là Ti đã dành thời gian ra chơi Free Fire rất là nhiều luôn rồi này Đấy, thì sơ qua về uh, gọi là kiểu như là về uh, gọi là thông tin uh, uh, nick của Ti thì là như thế Bây giờ để mình vô xem coi uh, Vòng quay bay màu Ủa? Ti chưa quay con này luôn hả? Vãi Tôi tưởng đâu là hôm bữa giờ là ông Ti ông quay cái con này rồi nhưng mà ông Ti ông chưa quay nữa Vòng quay bay màu này cái con này thì nhận được rồi và hình như là tuy có cái con mà B40 này gọi là cấp 7 luôn hay sao á cái con vòng quay kim cương với vòng quay vàng này thì uh, mình để ý nha các bạn cái này là mình để ý nha không biết là có đúng hay không nhưng mà mình để ý là mình vô nick của Hero Team á vô nick của anh em trong này Hero á thì không có anh em nào mà gọi là quay cái vòng quay kim cương hay là vòng quay vàng để nhận được cái con này luôn ấy còn vòng quay vũ khí ở cô con này cũng chưa nhận được rồi và ai ti không sao sao, sao ti không quay những cái con này à Ờ, Ti cũng chưa quay những cái con này luôn các bạn ơi Ti hiện tại đang có ba cục đá tác chế nè Đá chế tác gì nè Nói chung là cũng chưa có quay Nếu mà một tí nữa Nếu mà tôi mà thấy được Thì tôi sẽ gọi là quay cho Ti một cái con Kiểu như là chiến thần hay gì đó cũng được Nhưng mà không biết là sự kiện chiến thần còn không Oh my god À vẫn còn anh em ơi Vẫn còn vẫn còn Tôi tưởng nó là hết rồi Nhưng mà vẫn còn các bạn à Vòng quay thần khí này ô con này cũng chưa quay à À thật ra là quay nhưng mà Ti đang có hai con Con phay mất tím với con phay mất vàng này Ui Vòng quay sự kiện, vòng quay may mắn lần này sao Ti không quay nhiều hơn các bạn Mình tưởng đó là Ti hầu như là có sự kiện nào đó là Ti sẽ đều quay hết luôn Nhưng mà vô nhân vật nha, bây giờ chúng ta sẽ vô nhân vật nha Nhân vật này của gọi là Ti đang là level 6 này, cũng được Nào để coi còn nhân vật khác không Nhân vật uh, này, Keo Lì này, Hayato này Ủa đâu, xếp tùng rồi Ủa Chưa nhận à Vậy cái chưa nhận xếp tùng luôn đấy Trời ơi sự kiện gọi là cái gì ta hôm bữa là sơn xếp tùng hơi bị xịn luôn mà bây giờ ti vẫn chưa nhận xếp tùng nữa này là lỗi nha cái này là lỗi nha anh em trời ơi đáng lẽ là một dân chơi như là ti gaming đó là phải gọi là cập nhật đúng không các bạn hiểu không phải cập nhật những cái gì đó mới không để coi tủ đồ coi tủ đồ thì cũng ui cũng nhiều đồ phết này mà cũng nhiều đồ phết đấy chứ ui có mấy cái tóc này ô oh, cái bộ này hôm bữa mình định quay nè mọi người cái bộ này không bởi là mình định quay nè nhưng mà cái đợt đó là mình cảm giác là cái skin này nó kiểu như là nó không có phù hợp với tính cách của mình lắm cho nên là mình không quay nhưng mà cái bộ này thực sự là bây giờ khi mà tôi nhìn lại tôi cảm giác tiếc ở đây mà tại vì là tôi tiếc bởi vì hôm đó tôi không quay đáng lẽ là những cái gì liên quan tới màu đỏ trong sự kiện vòng quay may mắn thì mình nên quay nhưng mà hôm bữa mình kiểu mình hơi bị lẫn lờ một chút xíu nên mình không quay ấy nhưng mà nói chung là cái con này nó cũng khá là đẹp phết các bạn ơi Nói chung là đầu tóc được cái thứ này kính này Ủa Nhìn được à chung là nhìn cũng được nói chung là đồ của ti thì cũng không dạng như là quá nhiều nhưng mà mình thấy à, những cái bộ đồ của ti nó là hầu như là những bộ đồ hiếm và những bộ đồ được quay từ vòng quay may mắn đó các bạn đây các bạn thấy không đó đây là những bộ đồ hầu như là được quay từ vòng quay may mắn hoặc là đổi thôi chứ không phải là đồ mua trong shop nữa cho nên là mình thấy là nick của ti cũng gọi là dạng uh, cũng khá là ổn đấy ơ ờ, đồ nhiều vải nồi luôn này ơ ờ, tính ra là nick của ti hơi bị nhiều những cái đồ liên quan tới màu đỏ luôn á anh em quần này quần thì cũng có tầm khoảng cũng khá là nhiều nói chung là quần cũng có khá là nhiều còn giày này giày thì khỏi khỏi nói rồi ha còn đồ bộ đây đồ bộ đây oh my god mấy con này nhìn hay vậy ôi ti quay hết gọi là bảy con luôn á hả Vậy, hôm bữa mình định quay cái con màu hồng hay là mình định quay cái con màu trắng cho simi nè Nhưng mà mình kiểu giống như là đợt đó tôi kiểu giống như là tôi nghĩ là cái sự kiện này nó không có gì hết á chỉ là mấy cái con đồ thú ong này thôi mà cho nên, cho nên là kiểu mình không có quay nhưng mà tới lúc á mà simi bảo là thích cái con này á thì mình kiểu À đủ, hết sự kiện rồi sao tặng mấy ba Lúc đó là hết bà sự kiện luôn mấy má ơi Nói chung là đồ của Ti mình thấy cũng khá là nhiều ấy Nói chung là cũng có khá là nhiều đồ ngon anh em Mà bây giờ chúng ta sẽ vô tới chợ thủ coi Cây Ủa Chưa đặt tên cho mèo luôn hả à? Con mèo này chưa đặt tên này Ui con này level mấy đây level 4 nè Ok ngon Trợ thủ của Ti thì hiện tại là mình thấy là Ti đang có con ờ, hồ ly nè Có con gấu này Có con mèo này Và sau đó là có con uh, chim này chim này rồi con chim cánh cục này nhưng mà cái con mà hôm bữa giờ đang hot đó chính là con rồng Reki này anh em à nếu mà anh em nào mà đã sở hữu con rồng này rồi thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha con rồng này thì theo tôi được thấy thì nó cũng uh, khá là kiểu nhiều bạn chuộng cái con này bởi vì là cái con này nó rất là đẹp luôn ấy và sau đó là bây giờ chúng ta sẽ vô tới sưu tầm rồi uh, wow wow wow ôi nhiều vậy nick của ti nhiều cũng nhiều cái uh, emotion vết nhiều nhiều cái emotion phết các bạn à ba lô coi ui ôi ba lô cũng nhiều phết đây anh em ơi ồ có cái bộ uh, gì nhở có cái ba lô uh, này là ba lô hồi uh, cái gì ta uh, phi vụ triệu đô này rồi hòm xác này hòm xác cũng nhiều các bạn à phương tiện thì nói chung là nhiêu đây ừ, cái này thì hơi ít chút xíu nhưng mà tôi thấy là cũng được rồi nói chung là vẫn giàu hơn nít của tôi là được rồi anh em à chung là tôi thấy gọi là giàu hơn nít của tôi là được rồi dù thì cũng nhiều này nền này nói chung là ảnh này nói chung là cũng khá là ngon đấy các bạn ơi vô phần vũ khí rồi Wow, wow, wow, wow AK rồng xanh level max các bạn ơi Ôi, cái AK rồng xanh này bắn thì nó phải gọi là phê luôn các bạn à Cái này bắn thì nó phải gọi là phê luôn ấy Oh, wow MB40 cũng level max rồi nè Cây MB40 của mình thì mình mới có nâng cấp lên level 5 thôi Nhưng mà thật ra thì Tôi không biết là có định nên um, Tôi không biết là có nên level nâng cái cây MB40 này của tôi lên level max luôn không anh em Tại vì là nếu mà nói là nick của tôi hiện tại á Thì tôi chỉ mới nâng lên khoảng level 5 thôi Bởi vì là tôi thấy level 5 thứ nhất là nó cũng đã đủ đẹp Và nó cũng đã kiểu ờ, đủ mạnh để bắn rồi mà Nhưng mà nếu mà lên level 7 thì nó sẽ có thêm mấy cái hiệu ứng này nữa Thì mình thấy nó khá là hay ấy nhưng mà tại vì nói chung là không có tiền anh em à Khổ lắm các bạn ơi Trời ơi à, Cái cây này còn một level nữa là lên uh, level 7 này xong lên nhờ cái này lên là cần 600 600 này là cần bao nhiêu vậy 600 này là cần à, Từ từ để tôi coi coi 600 này là cần khoảng uh... Ôi 5.000 mấy kim cương á anh em cũng khá là chua á nha 6.000 kim cương 6.000 kim cương là khoảng um, à, 1 triệu á mọi người 6.000 kim cương là khoảng 1 triệu ấy Cũng khá là Nói chung là cũng khá là đắt đấy Rồi Nhưng mà bây giờ để tôi coi tới kho vũ khí của Ti coi Úi trời ơi M4A1 Trời ơi vĩnh viễn AK rồng xanh Mình tiếc ghê luôn á mọi người Mình mình nói thẳng với mọi người luôn á là hồi bây giờ tôi mới tập trung tôi chơi fifa này chứ hồi khoảng tháng trước đồ á mình không có tập trung chơi fifa kiểu giống như là có những cái sự kiện gì đó mình thực sự luôn nói thẳng với mọi người là mình cũng chả có quan tâm tới ờ, fifa lắm cho nên là kiểu sẽ có những cái cây súng mà mình thấy nó rất là đẹp nhưng mà mình không có giờ chịu quay hết trơn á cho nên là bây giờ khi mà mình nhìn lại mình cảm giác rất là tiếc luôn ấy Gonzo này Gonza này SKS này M2 4 triệu Ờ ừ, cái này À thôi nói chung là của Ti Ti để sao thì mình nên để vậy anh em à Tôi nói chung là tôi vô tôi uh, gọi là ghi nít thôi Chứ tôi cũng không có gọi là kiểu uh, uh, phá được Ôi Cây này đẹp vậy Ồ oh, cây này đẹp ghê luôn á Ở trong nít mình thì mình đang có cây cá mập vàng này Nhưng mà mình cũng đang khá là chán rồi Nhưng mà mình thấy cái cây này khá là đẹp luôn đấy M60 này N94 này Cái cây này nhìn hơi giống AK anh em ha có neo nào thấy giống AK chứ tôi thấy cây này nó hơi bị giống AK xíu tiểu liên này M5 này có nhận của ờ, c 7 không? Ôi ôi không nhận của c 7 luôn Trời ơi Đúng là người giàu xài nick có khác mà các bạn Người giàu xài nick cứ có khác Không cần nhận sự kiện súng miễn phí từ uh, ờ, CR7 luôn Súng ngắm này AK này K... Ô oh, cây này có nè Wow cây này là cái cây mới rồi đúng không anh em ui tôi thấy cây này cũng khá là đẹp ấy nhưng mà mình không biết tại sao nhưng mà nếu mà mình chơi trong free fire thì mình sẽ hơi bị kiểu uh, mình nói chung là mình sẽ cực kỳ cầm súng uh, súng súng ngắm luôn bởi vì súng ngắm nó hơi khó bắn một chút xíu u uh, wow cây này nhìn cũng đẹp nhưng mà cây này nói chung là nhìn cũng hơi uh, bình thường một chút xíu rồi nhìn cũng hay phết anh em ơi chung là vô nick của ti thì mình thấy là nick của ti đại lại là giàu hơn nick của bọn mình rất là nhiều các bạn à trời đất ơi nói chung á là nick của ti chưa phải là nick pro nhất nhưng mà cũng là dạng như là nick kiểu uh, như nào nhỉ nick kiểu cũng có gọi là kha khá thứ rồi cho nên là, là mình nghĩ á, là nick của ti chơi một thời gian nữa thôi nick của Ti sẽ trở thành nick gọi là giàu nhất trong gọi là quân đoàn phí phài luôn anh em à rồi anh em tin được không <laughs> mình nghĩ là chắc bây giờ á tôi không biết là tôi có nên hay không nhưng mà tôi không biết là tôi có kiểu giống như là nên à, từ từ để tôi vô vòng quay may mắn rồi để tôi coi là nick của Ti con thiếu gì tôi quay cho mình không biết là mình có nên gọi là quay cho ti cái con gọi là vòng quay bay màu này hay không nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ gọi là quay cho ti cái con vòng quay bay màu này nha let's go ok anh em ơi và bây giờ tôi vừa mới nạp cho ti gọi là 5.700 kim cương rồi các bạn ơi người ta nói là mượn nick vô gọi là review á thì kiểu mượn nick á thì nó cũng khá là kiểu uh, hơi kỳ các bạn à cho nên là là kiểu tuy là tôi mượn nick á thì tôi sẽ gọi là nạp kim cương vô để quay cho người ta một ít đồ anh em nào mà để ý anh em sẽ thấy là tôi kiểu như là khi mà tôi mượn nick của ai á thì tôi cũng đều sẽ uh, đại loại như tôi sẽ đều gọi là tặng người ta một cái thứ gì đó chứ không phải là kiểu tôi vô gì gì review nick rồi sau đó là tôi gọi là để không anh em hiểu không trời ơi một người gọi là có tâm như mình mình phải làm như thế các bạn à ok thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ gọi là quay cho ti cái con gọi là vòng quay bay màu này nha và đây sẽ là con rồng uh, ờ, Reki anh em à Đấy, bây giờ tôi sẽ bỏ hết hai thứ này đi rồi xác nhận ok quay <clears throat> Đấy, quá là tuyệt vời ờ uh, ok rồi ok ok <laughs> quay quay cái này thì chắc chắn à tôi tưởng đâu là <laughs> tôi tưởng đó là chúng luôn anh em tôi tưởng đó là chúng luôn chứ nhưng mà cái này thì làm gì mà dậy chúng, cái này là phải đợi tới phút cuối các bạn hiểu không cái này các bạn phải đợi tới phút cuối nó mới nó trúng được đấy đấy bây giờ nó mới trúng đấy các bạn nè à đấy các bạn thấy không đấy ok mình à, đã quay cho ro cho gọi là ti cái con gọi là rồng cái cây này còn cái này hả còn cái này thì thôi bỏ luôn đi <laughs> ok đâu rồi cái con trợ thủ rồi đấy con con rồng cây kia này này Đấy, tên nhân vật hả? Tên nhân vật thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ để cho Ti tự đặt ha Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình sẽ lên cấp cho nó một chút xíu Đấy, lên cấp cho nó chút xíu ha Đấy, quá điện luôn lên cấp cho nó level 6 nha mọi người mình lên level 6 để cho có một cái skin này nha đấy kỹ năng ở đây thì kỹ năng thì nói chung là tôi sẽ để cho ti tự đổi nha đấy nói chung là nick của ti như thế còn 4.000 kim cương ở đây thì à, tôi nghĩ là tôi sẽ cho cho ti gọi là mua cái con Skyler các bạn à Thật ra là mình biết là tuy không có xài cái con Skyler đâu Nhưng mà kiểu đại loại như là Skyler là một cái gì đó rất là hot ở Việt Nam ấy các bạn hiểu không Cho nên là mình nghĩ là chúng ta nên ủng hộ